anh ơi tối nay ăn món ăn gì à, ăn món ăn ramen ramen ừ. ramen hả ừ, ramen rất ngon ờ, à, bây giờ ăn rất nè nàng ăn món ăn ramen để cho nàng khỏe lại nhé đúng rồi ramen có nhiều dinh dưỡng nàng ăn thì tốt cho sức khỏe nhưng 멍 제한 라면 음 너네 데이터? 예멍 한데 멍 한데 야 rồi 라면 rất ngon rồi làm mệt nha làm mệt nha làm mệt nha xin mời chắc chắn ngon nè và tốt cho sức khỏe nhé dạ, yeah. khỏe lại đi nhé. yeah. cái này là muốn gì là mẹ không phải là ramen đây là là mẹ không phải anh nói là là mẹ. đúng rồi anh nói là ramen cái này ramen ramen là món ăn nhà bản mà là mẹ là món ăn nhà nhà 哎，呀，爷，兄啊。